Ok, let's go. Đây là chúng ta tiếp tục tiếp uh, tựa ở ờ, Plaku Tail. chả biết học tựa game này như gì. Inox Tiếp tục uh, hôm trước là chơi được ừ, hai chương rồi. Tại đang uh, ở đầu chương thứ ba. Uh, chương có báo. Rồi chúng ta tiếp tục nhé. biết tiếng nhạc có bị to không và báo thì đối với những kẻ ta sợ hãi à. mình trốn được tiếp được cái ông to to này trốn được vào trong nhà thờ rồi giờ chúng ta sẽ phải à, làm theo nhỉ Hold. Why are there candles? The candles are to show that you're thinking of someone. Hmm. Oh. oh. can I light one? If you want to. Don't burn yourself. Thank you. ทำหนึ่งนะ Nhân viên làm gì đây? For mommy and daddy. À, công nghiệm. Watch over them. Rồi, bắt tay nhau. Giờ mình sẽ đi... Hey, à, look! Đây, đây cũng là cô hai này. Could be our way out. Có thể là sẽ đi ra ngoài bằng đường này. Vậy thì uh, mình đi vào trong xem một vòng đã. funny. The sound. Luana, There's an echo. Hello! Hugo, there might be people here. Oh. <clears throat> oh. A barricade. Why have they done that? To stop someone from getting in or out. Ah, oh, a necklace. It's a rosary. What's it for? Praying. Oh, 好古怪。 dùng đóng ta à cái này chỉ quà thôi vật hình mình thu thập được túi Can I use it to talk to mommy and daddy? Nếu mà theo như trong túi này thì trong túi từ điển này thì sẽ có nâng cấp có 11 món quà để tìm kiếm và 26 vật kiếm Đức mẹ Ồ, Đây đừng đây <clears throat> Forgive me for the evil I have just committed. I never... Amicia, <coughs> you're really squeezing me. Sorry. Oh, chỉ thế thôi. Đường kia bị chặn. Ổn này. cái bị chặn mở gì nhỉ có gì đấy để mở chứ hoặc là mình sẽ phải trèo lại cái thang hoặc là sẽ trèo lên cái thang này và đi ra ngoài để lấy đồ và cho mình mở I hope it doesn't break like the other one. it won't, Hugo. Trust me. Amicia, there's someone there. Children, what are you doing here? Father! We need help! Leave! It's dangerous! You have no business being here! Wait! Please! It's important! We should go and talk to him. Ah, unser Sue. Unser Sue. Oh, thế là đường nó bị chặn mình sẽ đi vòng thế này. Is he the one who knows where Laurentius is? It has to be him. It has to. Oh, they've broken everything. What's going on here? <laughs> Perhaps they're building bigger beds? I don't think that's it. Có gì đấy lượng, lượng Đây rồi. Không mảnh gì đấy, vải. Cái tám. Một mình vải. Những cái dây này. Lại lưu hình tiếp này đây mình có thể cái này không biết là chế được cái gì đây ồ phòng này phòng ti rồi ở đây đây mình xuống cầu thang à xuống cái chỗ cha xứ vừa mới đấy đúng không I know that smell à, không phải medicinal herbs the monks must have put them in the water to purify themselves mother used to do the same pena. are prettier. Hugo, we have to keep moving. Wait, wait, come here. What? It will protect you, and it's pretty too. <coughs> oh, all right. Now we can go. Thank you, Hugo. You're à. welcome. Qua cổng trướng. Cài được một bông để cài lên mái tóc của em này thôi à? Cái xỉu không lấy được ta. Xỉu phòng thân luôn. thì đánh ná sao Đấy không muốn ngay chứ, Ok Father. Eh? You again. I told you to just leave. Just a moment. Just a... You have no idea. Leave while you still Please. can. Someone has to help us. Do it for him at least. The Rabbi Darun, coat of arms. We are his children. We are looking for Laurentius, the doctor. Do you know him? Yes, yes, I know him. And I know he used to look after your family. He spoke of you. I am Father Thomas. Your presence here is not a good sign. The Inquisition. They came and they... I can imagine. But what is happening here is far worse. You must leave immediately, or you will die Father, the villagers wanted to kill us. Oh, they're mad. They're mad. Oh, Laurentius. Laurentius. No, I, I, I cannot leave the church, uh, but an exit. Um, through the crypt of um, the three saints. It may not be too late. I shall try to put you on the path to Laurentius's farm, but uh, after that, uh, may God watch over you rồi ông này chỉ đường thoát cho thoát khỏi All seems calm for the moment. Come. Rồi đi nhìn tiếp ông uh, bác sĩ. Above all, be sure to stay in the light. Father, why are there crosses on the village doors? Is it really the plague? It started with bites during the night. Then the sickness spread. First in families, then to everyone. Fever, boils. People started dying. And when we finally found out where it came from, oh, it was already too late. And where did it come from? Oh, we're nearly there. <coughs> Brother Morel should be here. We are the last two remaining. con người bị què tập tĩnh này brother Morel stay here à, thì gọi ông cha khác à brother Morel không hồn rồi không hồn rồi đi đó sai sai rồi brother <clears throat> What is the matter? Father! <laughs> No. No. Chuột luôn. của sao này ủa cái này để làm gì đó You Ủa, cả ông này mẹ bé bé luôn ạ. À tìm giờ, giờ đi được gì rồi bạn rồi rồi tiêu ánh sáng bọn nó sẽ không không không không vào được ui ờ. lúc mà ta đi đi đi, đi thẳng xuống dưới hầm này thôi You over here. There are too many of them. They're everywhere. It's, it's a nightmare. We have to get back outside, Amicia. Eh, eh, oh, the other brother. Oh, no rồi. We're going to have to climb up. I'll have to put the torch down. No, please. Calm down. There's a torch holder. We'll still have light. But then what? We'll find something. Hmm. Come on, I'll help you. Right. Đưa này không? Có đuốc, mẹ nó chặt cắn cho à? Kìa. Không lấy được đuốc rồi đây được Fire. We need some fire. Ở ừ, trong trái làm đuốc, không phải, phải, chạy thật nhanh nữa. Calm down, Hugo. The light will protect us, alright? Alright. Ngọn lửa này tắt là ăn cứt luôn. So that's their plague. Rats. The priest spoke of a way out through the crypt. Ghê vãi nồi. Amicia, the three statues. Ui à. The crypt of the three saints. It's the exit the father spoke of. Oh, we have to find another way. Đâu? Để lấy đâu ra củi nhỉ? đi tiếp được gì ta ta phải chế chế đâu gì đâu Rồi nó thấy mình nó bu à. Nào ta Ở à, đây, đây, đây, đây. chuột luôn ạ Up there, I should be able to knock it down. Đây đây Ném này rơi xuống. Cái gì nhỉ? Ném cái gì nhỉ? Ok Try We can't do anything for them now. It's horrible. I know. Come on. Một cái loàn làm tao nhá. Mình có đường kia mà. Cả trên. cái này có cửa luôn này. Không mở được. Mình cho vào đi bên này không? Cái này thấy người như cái mồi như chết đói yes. bọn chuột nó biết trèo mà ở bên đây làm sao tránh được bắn bắn đá nhỉ đâu cũng có trên tối này mà gặp nó thì thôi bỏ mạng luôn Chít chít chít ghê vãi rồi Cái kiểu này À quá Chắc chắn là phải Phải, phải, phải. phải ném hạ cái kia xuống không được đủ thì nó lủng lẳng này mình mình phải chạy theo mình phải chạy theo bóng I'll go first. Uh-huh. Đủ à, chữ khó vậy ta Chữ khó nhau vãi rồi <clears throat> Bắt bắt bắt bắt bắt cuộc sống à I'm making too much noise It's noise. Hugo, calm down. Đơn giản thôi nhỉ. Để hâm mộ ai đấy, bàn chế tạo này. Tiến được cái gì rồi? Tôi phải nâng cấp à? This should make things a little easier túi có vẻ to hơn rồi được 16 ô này thấy chưa cái túi to lên tiếp tục nâng ba loại uh, thảo mộc một món quà 26 vật hiếm rồi lên tường tiếp No rats? Oh, torches. How can we? Uh, what are we going to do? Thế rồi. Rồi đi gì ta? Lên mà ha. Ê, ẹt ẹt ẹt ẹt ẹt. được không được không được ở à, đây Rồi ờ, bu bu vào ăn đấy bu thịt này nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh Peter. Down there! The three saints! Stay here. I'll be quick. I will... You can come now. Yes, yes. Okay. Eh, dễ chết oan này rồi căng quá để đi ra để đi lên bàn này We'll be safe if we go that way. Don't Ui. fall. Don't fall. We won't fall. Hold my hand tight. À, bán ờ, trông có vẻ không mẹ ở trên bàn nó là làm gì nữa lại đi thu thập đồ về kia chế tạo tiếp à thì hình ở qua đâu bên kia là làm cách nào ta đường sáng sáng có đủ để nhặt kìa That torch. There's a hole in the grating. À, em. Ừ. Ừ. nào bị trực ăn này. không xuống dưới mới nhìn được ạ là sao tôi phải làm một gì để đi vòng chưa dám mở cửa sổ ra được không quay lại được không anh sẵn là đi ở đây có hai đồ kia đấy <coughs> là gì bàn được chết hết à, dần đây à bắn đây à cái đuốc kia bây giờ mình phải lấy ra cái đuốc kia ở đây rồi Kịp cái ra I'll lift this up. Can you get the torch? Yes. Rồi thằng em chui ra đi. It's heavy. Hugo, hurry up. Come on. Chị mày mỏi tay quá. Đấy. are. The ground is rotten. Misha, how... how am I going to get back? We'll find a way, don't worry. As long as you have the torch, you'll be safe. But what about you? We'll uh, move together. That way, the light coming through the grating will protect me too. Ready? Ready? Here we go then. Slowly. Được, được, thằng này đi, mình phải đi theo nó. Very good. Now, em torch? Yes, there are too many rats on my side. No. But where can I get through? The hole behind you. That's the only way I can see. Go through there and I'll meet you on the other side. Are you sure? Just stop if you see rats. I'll be with you very quickly. Alright, but please hurry. Ở uh, Quick now. Kìa Nó xịt rồi Chết mẹ đi đường nào bây giờ Nó phải rồi Nó là đi kiểu này Tự vừa nãy mình bỏ e ra Chết phải đi kiểu này thật à mẹ thằng em nín cho mẹ rồi phải lấy ra cái kia mình châm lửa còn miếng thịt nào để ăn không để cho bọn này ăn không nhúc nhúc kìa ở đây đây đây, đây. lửa sắp tan rồi mình cắn chết đi thôi Giờ qua bên này châm thuốc kia lên Hugo, I have to get him down here. quickly. I won't be able to keep them back long enough. Ui, kỳ rồi. Rồi xong. Trả lại điểm dừng à, mày đấy, tôi lại từ đoạn này. Rồi nhá, mình phải đi nhanh nữa. Ơ, ờ, chưa chém rơi bạn, bọn này Nhanh pha vùng mạch từ đây đến kia kịp châm không nhỉ nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhiều chuột vãi nồi rồi ok I shouldn't have left you alone. It's too risky. That's alright. mình lại cái thao này nhé phía này bị ngăn tham một đồ đây là qua cửa kia có hai chị em nên mở cái cửa kia <gasps> Thank you. We can get out of here now. Yes. Oh, quite a What, Chưa up được cái gì quá trời Go ahead, I'm right behind you. Of course. Ờ, lại đi xuống dưới tiếp à? Tôi chúng ta đã ra ngoài. Oh, what's that on the ground? Should we go anyway? Yes, we've managed to get this far. We'll be fine. Just stay close. Nhạc căng thế. Ôi, kịp ông ta. Tôi bắt đầu thấy nhạc căng rồi đấy. What's that stuck in my horns? Nhanh, nhanh, nhanh. I don't know. Ui, gì báo mặt tường này. They did that. You think so? Yes. We we're in the nest. Rồi. So they're going to be even more angry. Cái củi đâu đâu đâu mà quay lại à đây. Cái củi. Kinh thế nhở? Cái này gì đấy? Một đống nghề nhựa. Nhanh nhanh nhanh nhanh. Đấy, toàn xương người Đây chắc là toàn toàn là kiểu thịt người Nó đắp đấy Chắc toàn thịt người nó đắp thành Over there, light, we're there, we're there Hugo Run Hugo Run, run, run, run did it. So, we did it. We did it. We. Chị cắn chết một lần. Amicia, I want to see mommy. Tèo còn gì nữa. Một xiên 5 lít rồi. I don't want her to be dead. Hugo. I want her to come back. sao lúc cái đoạn mà con chó đứa này sao lại bị bọn như cắn đôi giống nhỉ? Đoạn như bị tối à? Ở tập, tập đầu ấy. Đang lúc trời sáng mà, cũng như bọn, bọn chuột ra lôi xuống á. Rồi sang chương 4 người học việc rồi. Ok, chúng ta thoát khỏi chương 3, thoát khỏi ngôi làng. Amicia, so we'll never be able to go back home? No. It's too dangerous. Are there rats there too? Maybe... I, I don't know, Hugo. I'm scared. They'll find us when it gets dark. We'll be safe with Laurentius. Come on. Laurentius. Up there! A windmill! Is that Laurentius's farm? I hope so. I've never seen a real windmill. If we're careful, you'll be seeing one very soon. <clears throat> trên đường mình có gì nhặt chơi không em cần ờ. tìm nguyên liệu để chế đồ toàn quả luôn ạ look it's one of the men that attacked the house the inquisition đang ăn xác của một chiến binh và thánh thẩm không có đồ gì cho tao nhặt à thì bắt hết do that. They're only fucking animals. Do I look like a rat? How should I know? Well, I say we'll never get rid of these nests using stupid lie. Whatever happens, we have to get out of here before the sun goes down. They like the dark. So back to business. Oh, como que é đánh lạc hướng đi đâu <clears throat> đường tiếp theo mình <coughs> con đường tiếp theo mình đi ra chỗ nào kéo nào cũng chặn rồi Yeah. It's my arrows. Good dog. I did... I did hear something over there. Good dog. Hey, you there! I'm ah! going to... một xiên luôn được nhở cái gì ra mỗi một cái bình ném là gì thì thằng kia gây chú ý cho thằng kia Thôi anh này ra thì ra <clears throat> làm kiểu gì để gây sự chú ý nhỉ nó phải đi đường thẳng này rồi Thì mình còn chưa biết đi đường nào thì có biết ném vào chỗ nào ta cái chỗ kia thì không tới đây à Đáng làm sao để nó quay mặt đi chỗ khác mới được chứ À bây giờ mình phải ném ra, ra đây để, để, để nó đi ra đây Mẹ nó khó thế nhở đồ vật kim loại xung quanh thì có thể thu sự chú ý à hay là bây giờ mình mình mình mình phải phải phải, phải ném đá ở đây trước mình đá đây trước để nó ra đây xong mình lại ném lại cái cái cái cái cái, cái... What's on the racket? cái chai ra bên kia thì để nó mới quay mặt đi Something going on again. Let's go have a look. Don't move. It will be over soon. Hỏng con mẹ rồi, tiêu đời rồi. Đại thôi. Một oh, chém. <coughs> à đây sờ như này ném hòn đá vào đây dụ nó ra trước không nó ném cái chai ra đằng sau để nó đi ra đằng sau tới em That's an odd sound. Đấy, chị nó đi ra đây không bên ném, ném chai ra đằng sau đi ra đằng sau này oh, the first time was already too much. Let's go. Yet. Amicia, look. There's a bridge that leads to the farm. I must have been mistaken again. What a waste of time. The Grand Inquisitor should just tell us what he really wants from us. bình rồi. Mẹ. Làm sao để đánh lợn hướng con này ra? may quá That noise. What was it? Ngoài nhìn thấy tôi. That should do it. With that and the second barricade, no one will ever get through. I'm going to the bridge. Okay. We are trapped. There's a hole in the wall. <coughs> I'm too big. You'll have to go in and open the window for me. But they'll see me. I'll keep him busy. Ah, Trust me. Here. <coughs> I know I saw something move over there. Home, home, home, home, home. No, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no. Please. Please. Yeah. Nothing to report. Nó ném được vào kia à? Please Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no. please Hey, no. There's somebody no. here. Okay. Oh, hey. cái kia nhỉ đây ở đây hàng phát ở đây luôn What was that noise? đi thẳng vào đây Mày lại bây giờ Nó thằng kia lại chạy đi đâu ra Đéo chui vào lỗ này chạy đi đâu ra There's a hole in the wall thằng kia bị lộ thằng lính kia đây là cái đéo này Kìa, à, cho thằng kia ra sớm quá chết rồi Nó được đéo đâu À biết rồi biết rồi Đứng ở đây Nó đang kia đi mở cửa sổ trước Xong đứa nó mới đi qua Hiểu hiểu hiểu Bấm nước từ xa Nghĩ là phải gần There's a hole in the wall I'm too big You'll have to go in and open the window for Okay. They'll see me. I'll keep him busy. Trust me. That noise. Better go see what it was. Come on. I'm going. Hang lên em Nothing. second time. I need to see this. am I? Well done. Amicia, we have to get out of here. Still nothing. I won't be outsmarted again. Where was that noise coming from? Over there! Can't see what it is. No, no, no. No, please, no. Nothing. Mm. Eh? Yeah. nhưng làm sao qua cầu qua đây luôn à nhà có người luôn kìa Ơ dạ. sợ có thằng lính ở đây nhỉ Sao có thằng lính ở đây đấy careful how you land. Yes. No. ngốc thực sự Cái túi nhỏ túi đạn này Not bad. Not bad at all. It was a false alarm. Alexia? What? What did I do? Okay, right? Why are they looking for me? You didn't do anything. It's... They're the ones who did something. Okay, if okay, they catch okay, us, will they hurt us? They're not going to catch us, alright? Alright. Ooh. Yeah. Dạ. <laughs> Thì đã chạy chạy lon ton rồi. Hugo? Bắt bây giờ. Hugo, where are you? Oh, Hugo, it's not funny. Kìa. Chạy đâu nhanh ấy. Ngu à? Mày bảo bao nhiêu lần rồi? Vẫn còn đùa. Hugo, Oh. <laughs> you found me! Do you really think this is the time to be playing games? But... Do you want the gods to catch you? Don't do that again! Sorry. con đi con đi con đi con đi con đi từ nhá đi kiểu gì nhỉ con chuồng lợn nhỉ không được đây đây con đi vào kiểu chuồng lợn nó có kêu không ta lợn nó có kêu thì làm sao ta full rồi Ồ, còn lính canh dưới vườn luôn đi một vòng ạ mẹ nó thôi quay lại rồi come on ain't nothing here đi làm sao tiến được thêm bụi nữa nhở? Đâu nhìn thấy em ta Giờ một thằng trông một thằng ấy rồi Đợi thằng này đi ra đằng sau Gõ lên kem Lên kem bên này, có lên kem bên này Tracy, that's Tracy. I need now. to see this. What is it? What? Gewoon, gewoon, gewoon, gewoon, gewoon pas hier al aan I could have sworn. Hey, I think they might be here. Search everywhere. Kìa, thấy mẹ không? Một phi luôn à, ai nổi Không thể lấy quả đấy được nhỉ Nhẹ nó này đây sẽ bị Hey, piggies, you should hide. It's dangerous. quá Ủa. đi tiếp đi nấu ăn đủ chú nguy hiểm vẫn nổi mục tiêu lên đấy cũng chỉ để ăn hòm thôi đúng không mình thử đi đường dưới đấy xem nào qua khỏi nó leo ở bên ngoài leo bên ngoài ui ôi ôi ăn cứt rồi What was that? Let's check it out. What? I know I saw some over here. Không được nhỉ? đường dưới này khó hơn đường trên nào ta có thế nếu mà một mình thì ok đấy nhưng mà phát hiện bắt theo thằng bé này nữa chơi được vẫn là đi từ đường trên sóc phải kiếm chủ đồ á lỗi mà à, bắt qua được luôn này Bonjour. gõ chúng ta có dính không ta Hey, someone of ours along the trail. Dead as a doornail. Con chó Shouldn't we bury him? Had he been bitten? Yeah. Did you touch him? No. Good. Because when a rat bites you, it poisons your blood. You get boils all over and everyone around you. What was that noise? Oh! Look out! lỗ được nhở tốn mà anh thở cứt ờ. Lộ luôn ạ. Đứng chỗ nào ném nó không lộ ta. I'm not crazy. I'm not crazy. I heard something. Hey, there's somebody here. Search thoroughly. Every nook and When are they going to call us back to camp? Shit, it's nearly dark. Alright. không thấy không thấy không thấy không thấy không thấy please no no please Please, please. Stop looking. They are okay. long gone. Nó đứng không mẹ đây thôi. Cho bời đéo xí không bị chết nhiều ăn nhiều uh. ngon they can't see us anymore. No, they can't. Come on, I'll help you. All right. Yeah. Fall back! What's happening? Oh, so I've got your technical call Stop! not stop. Hold on, right here. Mm, I feel <laughs> funny. Come on. You'll be able to rest when we get to Laurentius's place. My head. It hurts. I, I don't know what to do, Hugo. What would Mummy do? Give me medicine. I can carry you. That's the best I can do. Come on, climb up. Oh, come on. Ngon, đỡ rồi Mà cõng không, không, không chạy được. Mommy says I shouldn't leave the house, you know. <clears throat> I know. That must be why I feel all funny. You're just tired. I miss her. At least you were allowed to see her. Hmm? Nothing. respond. Laurentius' mill. We're nearly there. Only he shut me inside again. Like Mummy. He'll get us to safety. Alright. It's true it's dangerous out here. But sometimes it's fun mm-hmm. too. You'll get better one day. I though. those dead animals? What on earth happened here? We're going to have to be careful now. You better get down, Hugo. Yeah, sao mm, mm, mm, Uh, ah, it's getting in my shoes. <sighs> Ah, oh, no, no, no, no, The torch! Get to the torch, quickly! Yeah. Lên đi nó giết bây giờ, con mẹ down. It's all right. They can't... Oh, The night is making them come out. We'll be all right if we stay away from them. Ah. Ah. Fuck. Ah! We, we need fire. We have to get out of here. Oh, Amicia, there's some fire up there. Let's go. Come on. Chặn đường luôn rồi. đi sau đường nó một cái vòng ngon giờ dạ. đủ run run run run run Ủa, mình chưa đống rồi. That was close. That mud again. We'll never get through. Từ bây giờ làm gì để để để để qua được chỗ này. Đây. Châu bò lượn gà này. Are they really all dead? They've been slaughtered by the Inquisition probably. Gone is sick. Đấy cái chất nhầy này chắc toàn là hồi sữa Lợn nước các kiểu về đây Liên hoan này, được rồi mình châm lửa không mình đi đường nào Let's go. Yes. Rồi châm lửa thôi đi chậm đấy. Đáp rồi, còn nữa xa đây đi châm. Mấy đứa một que đi, thằng ấy một que đi Come on, here we go again Ui ui Đơn người trong làng này mà bị bọn chuột này cô lập này thì, thì, thì lấy đâu ra thức ăn để mà sống nhỉ tôi đi thẳng lên chỗ trên nhà nhà anh ạ ngay ngay ngay ngay ngay ngay <laughs> không được dừng lại what insanity. Let's push this. Uh-huh. Come on, nearly there. Amicia, why did they kill the pigs? Maybe to contain the rats here. Olé, minha mãe! Patrão! Olé, please! Rats must have been here. Ah, poor thing. Ooh, no, you got better. Các chào lên trên không? No, không còn gì à? Come on, get up there. Uh-huh. sano. I'll go first. Of course. kia nhựa cho nó nghiêng Those bags look heavy. Rotten grain. I'm sorry Must about be to friend. feed the pig. Con có đồ chăn nuôi lợn gà. Một lợn bị bị Hello there not a night to stay outside hey rồi <clears throat> mình sẽ ra chỗ của xe gió này chưa đi mình nói gì không It's really dark. Maybe there's a monster in it. Is that the windmill? What's left of it? It's pretty. It'll be fine. Locked. We have to get in somehow. Oradan yarana çubuyor mu? Çubuyor mu? Bunun bayağı. Georgieva. Maria. It's locked. Hugo, you go in there and open the door for me quickly. And be very careful, right? Yes. Good. Uh, it smells funny. It's alcohol from the stills. Oh, Someone's there. Let's go and see. người này người đâu à, phòng ghế dược à treo à, người trên gác Who are you? Magister Laurentius! Stop right there. He's contagious. <sighs> Hugo... Here... The Inquisition came. We lost everything. There was nothing I could do. I... Oh, of course. Uh, they came for him. Oh. An, an evil. An ancient evil courses through your family's veins, in <laughs> its oh, blood. Ah, your mother and I attempted to slow its progress. Oh, but ever since the Great Break, the process has quickened. Ah, you must protect him, Amicia. Continue your mother's work. My parents tried and now they are both dead. Leave me alone. The rats are dangerous, but disorganized. The Inquisition, however, they seek the boy tirelessly. <clears throat> we have to disappear Head to the Chateau d'Ombrage. Lucas, go to the barn. You will finish the Ignifer. Don't try to talk. I will prove myself. I'm sorry about your parents, but you're not alone anymore. We have to move fast. You can help me make the Ignifer. It will protect us from the rats. Come, Hugo. I don't want you to stay here. stuff is in the barn. Come on. Rồi, tìm được ông uh, ông này. What are we going to do? Ông nhín mẹ rồi. À? Cô nói xong mấy câu này tèo luôn à? They've managed to get in. Find a way to keep them busy. Vào nhà mẹ rồi. drawing. What does it represent? A philosophy. I would even say a whole life. The life of... Another oh, the hams. Good idea. Ah, but they're frightened of the light. The lantern. It's all right. Do it. Hello. hand. No. Oh yeah. <gasps> Very well, but stay close to me. Are you two okay? It's been a hmm. long trip. Ông kia tèo luôn rồi. Vừa gặp được phát ông Valentio theo luôn. Oh no, they've come back. They're everywhere. We have to reach the back of the barn. We can't leave without the ignifer. How are we going to do it? làm gì Làm gì đi? Tôi đứng làm gì? We need meat. Dead or alive. Con thịt sống. Nó lợn à? Đây. We can use this. I see. <clears throat> Let me help you. Are we going to feed him? <clears throat> You À, dụ con lợn lợn ra à, để lợn chuột nó cắn con lợn này. Kể thằng em trả được cái tích sự mẹ vì người đỉnh hơn. That's it. Make sure you eat your or you'll get stomachache. We have to make sure it stays. I'll close the door. Ah, yeah, là mình rồi rồi rồi rồi rồi con lợn nó There's a ladder down the side. Come on, let's go. Hugo? Hugo, listen. You can sulk if you like, but Stay close. chị mọc ít đồ đã. Ngon luôn. You go first. Ah, the light. Yes, Hugo, uh, look away, please. Why? other way. Nghe có mùi nó bọn chuột rồi. Tắt điện đi. Come on. Ê, Over here. Đưa đi xuống hầm nè. Rồi. Watch your step. This is more than just a doctor's lab. My master is also an above, a great alchemist. Your name is Amicia, right? I'm Lucas. I would like to show you something, but it requires alcohol and sulfur. There must be some around here. Tell me when you found them. Um, all right. Alcohol and sulfur. Alcohol, sulfur, that's everything. Leviter extractum sic. What are you doing? An alchemical blend. I'm dissolving the reagents. Oh. Oh, it's a, this is oven. alchemy. Lucas, it must be what they call an like He was bitten by a rat you want. Demons. And um, is he going to die? He... I'll do everything to make sure that doesn't happen. It looks like they spent quite a bit of time here. Here you go, Lucas. Right. Now you have to mix them. Do it slowly, it's not dangerous. All right. So, this is it. So. Oh no! No! We're stuck! Not yet. The Ignifer is It's time. Aim for the embers at the center of the room. All right. Did, did I do that? <laughs> Did I really just do alchemy? Yes. Your mixture is perfect. Like mother, like daughter. You know what? I'll show you how to create other projectiles. It will be really useful. Mm-hmm. I'd love to. Thank you. I finished my mixes. We have to go back to Laurentius. Amicia, you should go ahead. Ok, Amicia. I'll find out. on the ambush. Please don't blow up in my face. Uh, no. Go on, climb up. Ừ, hmm. cho thằng em của mình lên trước rồi không đợi thằng em đi lên ạ. There's a lot of them. I'll clear away. Come on. This way. All right. Come on. Hey. Leave me alone. No, see him. Hugo, listen. About earlier, I I just wanted to tell you that I'm. No, Amicia, go back! The house is gone dark. No, no, Master! Lucas, wait! Just down. tránh nhà rồi Con kia ở trong Con kia đang ở trong Tiền chết Tiền chết ông Đấy là ông bác sĩ rồi Hugo, Lucas, run! We need that horse! They're everywhere. Now one. Lucas, yeah. I'm here. <clears throat> Where does this trail lead to? Lucas, where's this taking us? Uh, to, to the river. We're surrounded. Oh, which way? Where now? There. There's a boat over there. It's past the mill. So let's go. Amicia, the windmill is almost on fire. Ah, the ném vào thì cắn bác sĩ chưa giải quyết được cái vấn đề gì thì đã ấy rồi bác sĩ đã chết rồi tiếng năm đưa tiệc của mấy quả oh my god vậy là hôm nay chúng ta đã tiếp tục chơi được hai chương tiếp theo rồi chương 3 và chương 4 à, tình hình là chúng ta có lẽ tập này dừng ở đây thôi à, nếu các bạn thấy hay nhớ để lại cho mình một like và nhớ subscribe kênh và nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất mỗi khi mình có video mới nhé bây giờ thì uh, xin chào các bạn và các bạn trong những video tiếp theo và à, tập sau chúng ta sẽ chơi tiếp à, chương năm.